Đường tương lai anh còn chưa tính tới Nhưng nếu thiếu em là điều anh đáng ngại Vì đường đời còn lắm nhiều điều hay Nên chưa biết yêu anh sẽ cố nhẫn nại Vì ở phía trước còn rất nhiều trong gai Là người con trai anh sẽ cố chống lại Em là con gái nên nãy ở phía sau Để anh che chở những thứ làm em đau Ở trên thế gian có nhiều điều vội vã Nhưng không sao cả luôn có anh ở bên Là người đàn ông luôn yêu thương trọn vẹn Không đợi em buồn và không để em ghen Không phải hiện hồi đến em đừng thất vọng Tình yêu vĩnh cửu không hóa thành người dân Nếu mai sau anh có nhiều thay đổi cũng sẽ không để nước mắt của em rơi à, Tình yêu là thế em có tin được không? Đơn giản vậy thôi dù chỉ là nắm tay Nhưng nếu mất em cuộc sống mới nu mờ Giống như cử nhân mà không có sách vở Khi ta yêu nhau khó tránh được cãi vã Vì những điều đó giúp ta dễ hiểu nhau Anh không có tình nhưng cũng không cố ý Chắc do dừng nợ của ông chờ đã ban Nên anh xin em hãy vui lòng mà chấp nhận Cùng anh nắm tay ngao du khắp thế gian Giờ em muốn sao để Hàn Quốc hay Nhật Bản Mau mau nó đi đến thu xếp thời gian Nếu cô phải tốt mình dắt em sang Pháp Ta cùng ngồi trên đỉnh tháp Eiffel Tài nắm tay ta trò chuyện đến sáng mình sẽ chà vàng ta cùng ngắm bình minh ó